Hello, xin chào anh chị em. Xin chào các anh chị em đang có mặt trong buổi trưa hôm nay. Chúc mừng năm mới, chúc mừng tất cả anh chị em đã có cái thành quả trong cái đầu năm này ạ. trong buổi trưa hôm nay. Hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi trưa hôm nay ạ. Ai có mặt thì hãy comment để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu có lẽ thị trường chứng khoán của chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn chúng ta rất là chúng ta gọi là hưng thịnh à, tại sao lại như vậy bởi vì uh, chúng, ta biết là trong năm uh, những năm sắp tới thì có lẽ là trong thị trường chúng ta có rất nhiều cái sản phẩm mới được đưa vào đây là cái điều mà đầu tiên mà anh chị em có thể biết rằng là khi mà các sản phẩm đưa vào khoảng độ 6 đến 700 các cổ phiếu sau khi được uh, nhà nước thoái vốn thì cũng bắt đầu uh, chúng ta bắt đầu đưa vào niêm yết thì đây là một cái nguồn hàng rất lớn để chúng ta sẽ biết rằng là thị trường bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng trưởng rất mạnh đặc biệt là khi mà chúng ta bước vào một chu kỳ mới nổi thì trong buổi sáng nay chúng ta sẽ thấy là đầu năm thì chúng ta biết rằng là thị trường thì covid vẫn đang diễn ra rất là phức tạp đúng không à, và hôm qua cái video video hôm qua dũng chia sẻ là là với cái thị trường mà tiếp tục diễn ra như vậy thì cái cái phản ứng của thị trường nó mạnh hơn hay yếu hơn thì có lẽ là hôm nay chúng ta mới biết rằng là rõ ràng đúng không bởi vì chúng ta không thể dự đoán được cái thị trường nó tốt hay nó xấu sau khi mà uh, nó phản ánh cái tâm lý thực tế nó diễn ra như nào thì đây là một cái phản ánh rõ ràng nhất với với cái thị trường mà để chúng ta biết được thế thì anh em biết rằng là việc mà chúng ta hiểu rõ được cái sự vận động của thị trường hiểu rõ được chu kỳ hiểu rõ được xu hướng hiểu rõ được những cái cổ phiếu nào nó có thể tạo ra cái nền móng trong cái xu hướng trong thời gian tới đây mới là cái yếu tố cốt lõi có thể có rất nhiều anh chị em sẽ thấy rằng là trong thời gian vừa qua chúng ta cũng mất khá là nhiều đúng không bị bị thua lỗ bị ờ, thị trường giảm mất khá nhiều nhưng cũng có anh chị em kiếm được gì ạ hàng trăm hàng vài trăm phần trăm lợi nhuận điều gì khác khác với những người đầu tư thành công và những người đầu tư không thành công cái khác duy nhất của những người đầu tư thành công đó là họ có hệ thống phù hợp với tính cách của mình yeah, hệ thống đầu tư phù hợp với tính cách con người của mình và những cái hệ thống đấy nó mới tạo ra giá trị cho chúng ta còn nếu chúng ta không có hệ thống không có phương pháp không có gì ạ à, thì chúng ta làm sao mà được có thể kiếm được tiền đúng không thì trong cái chúng ta đã biết rằng là trong cái chia sẻ đầu năm vừa qua thì anh chị em đã biết rồi là chúng ta có thể comment những cổ phiếu mà Dũng có nó có chia sẻ là những cổ phiếu có thể là những cổ phiếu tốt nhất trong cái chu kỳ đầu năm đúng không? chúng ta có thể comment đúng không bởi vì tại sao chúng ta lại biết những cổ phiếu đó anh chị em có thể chia sẻ và Dũng sẽ phân tích ạ, phân tích một số cổ phiếu để chúng ta có thể thấy rằng là tại sao nó lại như vậy có phải đó là sự may mắn hay là không ạ Ok xin chào bạn à, Thanh Quân xin chào, Thanh Kiêu xin chào, Nguyễn Hương xin chào, Lý Hồ xin chào, Đình Mạnh xin chào bạn, Bùi Hải xin chào chị ờ, chị Quỳnh ạ, xin chào Trần Văn, Trần Văn Tuyền, xin chào Nguyễn Đại, xin chào bạn uh, ờ, Trúc Mát ạ. À, tất cả xin chào tất cả anh chị em đã có mặt trong buổi tối buổi trưa hôm nay. Xin chào bạn uh, Văn Hòa. Thì uh, nếu chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà những cái cổ phiếu hoặc là việc thị trường nó diễn ra như nào, thực tế chúng ta có thể gần như chúng ta biết trước được bởi vì thứ nhất là hôm hôm qua có, có buổi livestream tối hôm qua thì Dũng cũng nói anh chị em là gì cả nếu thị trường gì ạ à, thị trường á, nó phản ánh rõ rõ cái tâm lý nhà đầu tư trong trường hợp mà thì thông tin nó xấu nó tiếp tục đưa ra mà thị trường vẫn mạnh hơn thì chứng tỏ là thị trường đang rất là tốt đúng không thông tin xấu tức là covid nó đang diễn ra rất là mạnh hoặc là mọi thứ đang có thể cách ly mọi cái mà thị trường nó vẫn mạnh hơn thì đó là chúng ta biết là mọi thứ nó sẽ tốt hơn những cái gì mà chúng ta nghĩ không phải là chúng nghĩ nó là ra vấn đề mà chúng ta cần phải cảm giác là ờ, mọi thứ nó nó nó, nó phản thị trường nó phản ánh thị trường nó phản ánh chứ không phải chúng ta nghĩ anh chị em hiểu mọi cái ý nghĩ chúng ta nó chỉ là gì ạ à? là bớ vẩn thôi ạ bởi vì thị trường nó là rõ nhất thị trường nó phản ánh mọi thứ nó là rõ nhất nên chính như vậy thay vì chúng ta theo dõi thị trường đúng không theo dõi thị trường theo dõi phản phản ánh của thị trường chúng ta đoán rất nhiều anh chị em dự đoán ở thị trường thế nọ thị trường đấy kia nhưng bản thân Dũng cũng trong quá trình Dũng nghiên cứu tất cả những cái thiên tài tất cả những nhà đầu tư xuất sắc nhất thì chả có ai nghĩ cả qua chả có ai dự đoán cả và thị trường nó dự đoán để chúng ta nó đưa ra kịch bản và thị trường nó dự đoán cho chúng ta những kịch bản tuyệt vời nhất đó là cái cách thức để chúng ta kiếm được gì ạ rất nhiều phần trăm phần trăm lợi nhuận trong năm 2021 hay là năm Tân Sửu vậy đầu tiên năm Tân Sửu thì ờ, trước hết là Dũng ờ, cái livestream đầu tiên trong cái cái cái, khai trương thị trường này thì gửi lời ờ, chúc sức khỏe tất cả anh chị em những người đã yêu quý Dũng trong suốt thời gian vừa qua lời chúc uh, sức khỏe này bình an hạnh phúc đặc biệt là có cái lợi nhuận uh, ít nhất là 50 phần trăm trong năm 2021 năm tân sửu đấy số ít nhất có thể con số tức là nó đến đến uh, vài trăm phần trăm ba bốn trăm phần trăm đậm nhiều hơn nhưng uh, mong rằng là chúng ta sẽ có lợi nhuận ít nhất là 50 phần trăm trong năm 2021 năm tân sửu còn nếu ai mà có khát vọng lớn có niềm tin lớn có gì có động lực lớn đúng không có năng lượng lớn và tất cả những điều đó chúng ta có thể có nhiều phần trăm lợi nhuận hơn như vậy ở ờ, trong buổi tối hôm qua thì Dũng chia sẻ cái cách để chúng ta có để đạt được cái mục tiêu của mình mục tiêu của chúng ta đúng không khi mà chúng ta có cái mục tiêu khi mà chúng ta có gì ạ có cái phương pháp chúng ta chúng ta có gì ạ có cái cái cái, cái kế hoạch thì rõ ràng thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu nó phải rõ ràng đầu tiên là mục tiêu rõ ràng nó phải con số cụ thể nó phải có thời điểm thời gian cụ thể và thậm chí nó phải đo lường được những cái mục tiêu nó đo lường được giả sử chúng ta muốn đặt mục tiêu là 100% lợi nhuận năm 2021 năm tân sửu chẳng thế với số, số tiền là bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ bao nhiêu chúng ta cần phải rõ ràng thì tất cả những mục tiêu đó thì bản thân chúng ta sẽ có những cái để có những cái cái, cái nguồn lực để nó sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu đó còn nếu chúng ta đạt được mục tiêu 20 phần trăm hoặc 10 phần trăm một năm thì thực tế nó chả có nó, nó không có nguồn lực nó không có động lực để chúng ta đạt được nên dũng khi mà dũng mọi người cứ nói là 20 phần trăm một năm nó chả có động lực gì cả sau đó thì không có động lực thì chúng ta đầu tư dài hạn chúng ta đầu tư gì ạ đầu tư có thể là ba năm năm cổ phiếu nó trả lên trong khi đó một hôm cổ phiếu đã lên đến ba bốn mươi phần trăm có nhiều cổ phiếu sàn hồ chí minh à sàn upcom lên đến ba phần trăm nên chính vì vậy thì động lực lớn nhất của chúng ta đó là chúng ta cần phải có gì ạ có kế hoạch có mục tiêu có hệ thống có phương pháp thì năm nay ấy, nếu anh chị em muốn thì có một cái hệ thống có phương pháp đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu rõ là cái hành vi chúng ta hiểu rõ là cái hệ thống của chúng ta chúng ta phù hợp với ai đúng không chúng ta phù hợp với hệ thống nào chúng ta phù hợp với phương pháp nào còn nếu chúng ta không biết là phù hợp với hệ thống hệ thống phương pháp nào thì thực sự rất khó để kiếm được mức lợi nhuận cao nha rất khó để kiếm được những lợi nhuận cao nên chính vì vậy thì hãy cho mình một hệ thống phương pháp đúng không hãy à, tạo ra cho mình một cái hệ thống phương pháp đầu tư đúng không đầu tư để giúp chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận cao nhất đầu tiên là anh chị em phải nói về hệ thống phương pháp được chưa trước khi mà chúng ta phải nói về hệ thống phương pháp tại vì có quá nhiều hệ thống ngoài kia có quá nhiều các thông tin ngoài kia mà khiến chúng ta không biết rằng là chúng ta làm như thế nào để chúng ta kiếm được lợi nhuận đúng không có quá nhiều thứ nên chính vì vậy thì chúng ta phải nắm được phương pháp nắm được hệ thống nắm được gì ạ à? lý do tại sao chúng ta muốn kiếm được số lượng lợi nhuận lớn như vậy còn nếu không có phương pháp thì chả có cái gì đến với chúng ta đâu ạ ờ, ờ giả sử như là bạn ờ, mục tiêu một nghìn phần trăm một trăm năm ngồi cái điều này rất tuyệt vời bạn có thể kiếm được một nghìn phần trăm một năm bây giờ vấn đề là ra là gì ạ vấn đề là ra kế hoạch của chúng ta là gì kế hoạch để chúng ta kiếm một nghìn phần trăm lợi nhuận một năm đúng không thì trong kế hoạch này chúng ta còn phải cứ kế hoạch có kế hoạch sử dụng margin nữa tại vì một nghìn phần trăm một năm mà tiền thật thì rất là khó nên thực tế là chúng ta lại phải học là cách đưa tiền cách quản trị tiền như nào bởi vì mỗi cổ phiếu mà chúng ta này thứ hai là những ai mà kiếm được một nghìn phần trăm một năm á, thì không thể đầu tư quá năm cổ phiếu à, và nó phải dưới năm cổ phiếu thì chúng ta mới đầu tư được kiếm lợi nhuận như thế nên có rất nhiều người người ta muốn là kiếm khoảng lợi lợi nhuận hai ba trăm phần trăm một năm mà trong danh mục của người ta có hàng đến mình mấy cổ phiếu làm sao mà kiếm được nên chỉ cần xem những danh mục thôi là biết là cái đấy là cái vô lý rồi nếu ai mà thấy là chúng ta tập trung và một lượng cổ phiếu nhất định thôi một lượng cổ phiếu nhất định thôi thì chúng ta sẽ có thể kiếm được lợi nhuận rất là cao thế đầu tiên chúng ta sẽ nói về đầu năm thì cũng có để là chia sẻ cũng là mừng tuổi cho anh chị em một số các ờ, cổ phiếu để anh chị em có thể biết cách ờ, ứng dụng vào cho nó đầu tư nó tốt nhất tại vì trong đầu năm thì Dũng muốn rằng là ai có có quà ai có niềm vui đúng không thì cái này là cái bình thường là chỉ dành cho các anh chị em học viên thôi anh chị em mà đã tham gia chương trình của Dũng thôi nên uh, Dũng thường sẽ không chia sẻ nhưng tuy nhiên thì trước khi chia sẻ thì cũng phải cho chúng ta biết rằng là ừ, con dao đúng không chúng ta biết là những con dao thì bao giờ nó có gì ạ nó có mặt tích cực và mặt tiêu cực của nó nên cái vấn đề là khi mà chúng ta biết sử dụng thì nó sẽ nó giúp ích cho chúng ta còn không biết sử dụng thì nó sẽ cắt vào chúng ta nên anh chị em khi mà anh chị em học cái phương pháp mà chia sẻ thì bao giờ cũng phải nắm rõ được cái cái gốc của nó được cái gì cái nguyên lý hoạt động của nó chứ không phải chúng ta mua thì đấy, nên khi mà anh chị em mua xong thì anh chị em phải nhớ là khi nào bán nhưng không hề mua xong không biết khi nào bán bị lỗ xong lại lên mà nói ờ, nó không tích cực về Dũng thì ờ, đấy là lỗi của anh chị em nhá nên tất cả những cái điều gì mà anh chị em muốn học từ Dũng muốn gì ạ cảm nhận từ Dũng thì cần phải gì ạ cần phải học theo có gì ạ nó nguyên lý đó giờ nguyên lý học đó là biết hiểu rồi ạ và quan trọng là phải tại sao chúng ta phải học như vậy đúng không chúng ta chắc là không phải đợi lâu nữa và trong một vài phút nữa Dũng sẽ nói cách để học đã sau đó chúng ta sẽ phân tích thì nó sẽ dễ dễ được hơn đúng không Đấy, thế thì rõ ràng là anh chị em sẽ thấy là, là khi mà chúng ta thấy rằng là cái việc mà vừa Dũng nói là 50 100 phần trăm nghe vẻ nó có gì nó hơi sai sai đúng không hay là khoác lác gì đó nhưng thực tế những ai mà học thì anh chị em mới nó cảm nhận được chứ còn nếu mà chúng ta chỉ nghe bên ngoài thôi thì chúng ta sẽ không thấy được đâu thì cái câu chuyện đầu tiên là chúng ta ba cái cái cấp độ học đầu tiên đó là là đấy, nó là cái gì ạ chúng ta phải hiểu định nghĩa nó là gì làm nó như nào và tại sao phải làm nó ba cái câu hỏi đấy bất cứ cái gì các bạn học được các bạn nhớ cho dũng là ba câu hỏi đó đấy tại sao hay là tại sao chúng ta phải mua dgc chẳng thế hôm nay hay là tại sao phải giữ cổ biết là dgc là cổ phiếu tốt nhất hay là tại sao cổ phiếu CTR là cổ phiếu tốt hay là thế giới di động là tốt tại sao vậy tại sao như vậy thế thì trước khi mà muốn biết tại sao thế giới di động tốt thì thế giới di động là gì chẳng thế ờ, làm mua cổ phiếu như nào cách mua cổ phiếu như nào và tại sao lại phải mua cổ phiếu thế giới di động anh chị em ba câu hỏi cổ phiếu thế giới di động này không hiểu cổ phiếu đó là gì thì làm sao mà chúng ta có thể biết rằng là nó tốt hay nó xấu hay nó nó đang tăng trưởng hay là đang không tăng trưởng Nên đầu tiên chúng ta phải biết nó là cổ phiếu gì ở ờ, ngành bán lẻ nó sản xuất gì ạ à? bán lẻ mạnh trong cái gì và những cái gì ạ những cái cái để tạo ra doanh thu lợi nhuận trong thời gian tới nó là gì đấy là câu hỏi đấy là nó là gì à, nó là gì và làm nó như nào làm nó chúng ta phân tích phân tích về đầu tiên phân tích xu hướng chúng ta sẽ nói một cách tổng quát để anh chị em sẽ nắm rõ được cái nguyên lý mà giúp phân tích một cổ phiếu nắm rõ một xu hướng xu hướng thì nó có gì rất nhiều dạng xu hướng xu hướng gọi là xu hướng sideways là xu hướng mà nó là bất biến ở đầu tư 5 năm 6 năm nó không lên sideways là cái xu hướng mà thực sự rất khó khó chịu và khó ăn nhất thứ hai là xu hướng giảm là xu hướng mà đầu tư là lỗ Đấy, cổ phiếu thì nó có đang trong xu hướng giảm mà anh chị em cứ mua vào trung bình ra xuống thì cháy tài khoản rất nhanh và chúng ta lại cứ bảo là em à, là thiên tài học từ thiên tài Warren Buffett em à, giống như là một số bạn khi mà follow ông Donald thì ông có có làm sao thì vẫn follow tức là ông có thể là ông làm những điều gì nó nó không tốt chúng ta vẫn ừ, kiểu như là thần tượng nó thần tượng một cách thái quá thì cái việc mà yêu cổ phiếu một cách thái quá nó cũng giống như vậy thì đầu tiên là chúng ta khi mà chúng yêu quá thì dẫn đến là chúng ta bị lỗ lỗ rồi đến vì là nó cổ phiếu phá sản thì chúng ta mất tiền mất tiền thì ảnh hưởng con cái gia đình mọi thứ chúng ta nên làm gì đừng có yêu theo kiểu máy móc yêu theo kiểu mù quáng yêu theo kiểu là, là nói thật ra là nó là là cái cái cái cái mình cứ nói hơi một cách nó nó trắng trợn một chút là ngu ngu dốt nên đến đơn tất cả các cái đơn này yêu thì chúng ta phải yêu nó có sự thông minh đúng không nên cổ phiếu anh chị em đấy thì xu hướng giảm thì hãy tránh xa à, tiếp theo chúng ta chỉ tập trung vào gì ạ xu tăng nữa thì trong cái phân tích của Dũng thì cái xu hướng tăng nó là xu hướng gọi là chu kỳ tăng xu hướng tăng đơn giản phân tích xu hướng tăng nó, đơn giản lắm nhưng thực ra là gần như là bạn nào kể cả lớp 3 tuổi 4 tuổi ba lớp 3 lớp 5 lớp 4 cũng có thể học được nên chính vì vậy thì một số anh chị em hỏi là có tôi có học đây không thì thực ra là ai cũng học được ba bốn lớp ba lớp bốn học được thì không thể nói là là, là tôi không học được thế thì cái đấy là cái mà anh chị em cần lưu ý và sau khi mà chúng ta biết xu hướng rồi chúng ta biết cần phải nắm rõ được gì ạ à, nhà tạo lập nhà cái có mua hay không đúng không thì khi mà nhà nhà tập giàu lập nhà cái mua thì bắt đầu chúng ta mới tham gia vào lúc này chúng ta mới thấy rằng cái độ an toàn cao thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích một vài cổ phiếu theo nguyên lý này anh chị em nếu đồng ý thì hãy comment cho dũng một uh, số 1 đúng không ạ nếu đồng ý là chúng ta nắm rõ được cái comment cho dũng số 1 ở đây để chúng ta bắt đầu trong cái, cái phân tích một vài cổ phiếu để chúng ta hiểu rõ được cái nguyên lý thì đầu năm chúng ta có một công cụ hiểu rõ được cái nguyên lý thì chúng ta mới mới có thể kiếm được tiền chứ còn đầu tiên là chúng ta cứ muốn có con cá không muốn có một cái gì ạ à? có một cái lưới muốn có đánh được cá chúng ta phải có lưới có nhiều có lưới và có lưới thưa lưới mau đúng không lưới chúng ta có những cái lưới mau để chúng ta đánh được cá nhỏ lưới lưới lưới, to để đánh được cá lớn tất cả các loại cá thì nó phải có những cái lưới khác nhau đầu tư cổ phiếu cũng thế thôi đầu tư penny thì chúng ta phải gì ạ à? thì tham gia một cái chương trình nó xuống đồng tiền còn nếu mà đầu tư khác thì mỗi một dạng thì nó chúng ta cần phải hiểu rõ rằng hệ thống đầu tư nó phân tích nó rõ ràng hơn cái đầu tiên có lẽ chúng ta sẽ không phải nói nữa mà chúng ta đầu tư tập trung vào một cổ phiếu đó là cổ phiếu CDR ai đã thấy rằng cổ phiếu CDR hôm nay là một cái điểm mà chúng ta gọi là điểm nhấn khá là an toàn đầu tiên chúng ta nói về độ an toàn trước đã chưa nói về nó lãi hay lỗ đầu tiên nói về an toàn trước đã thế đầu tiên chúng ta phải nhìn về độ an toàn xu hướng của nó này chúng ta nhìn xuống trung hạn này dài hạn này ngắn hạn này nó đều là tích cực hết đúng không thực ra những cái cổ phiếu này dũng đã gì ạ à? các bạn thấy không thì cái điều này có phải là dũng vẽ vẽ kịch bản trước không anh chị em thấy là dũng đã vẽ kịch bản trước rồi không phải đến bây giờ mới vẽ kịch bản đúng không tất cả những cái kịch bản này nó đã gì ạ à? chưa rũ thì dũng đã nói là rũ rồi đấy cái kịch bản nó đã được đưa, dưới diễn ra rồi thì câu hỏi là ra là nếu nó không đúng kịch bản này sao nếu nó không rõ giúp kịch bản này thì chúng tỏ dũng sai thì dũng không mua nữa anh em thấy đơn giản rồi. điều kiện trong cái lập trình bắt can ấy, chúng ta nếu ai học về lập trình bắt can nếu cái điều kiện này xảy ra thì chúng ta mua vào còn nếu không xảy ra thì ta đứng ngoài chúng ta mua nữa đơn giản thế thôi nên trong đầu tư chứng khoán chúng ta phải lập trình thế bây giờ nếu nó đi xuống chúng ta lại mua trung bình giá xuống nếu đi xuống cho lại trung bình giá xuống nếu đi xuống lại tiếp tục trung bình giá xuống nếu đi xuống thì chúng ta cháy tài khoản thế là việc mà chúng ta không có lập trình sẵn cho nó thì dẫn đến là chúng ta bị bị thua lỗ rất là nặng bởi vì chúng ta không có lập trình cho nó nên ở đây chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta lập trình là một là gì ạ đầu tiên chúng ta nhìn thấy xu hướng là rất là tốt thứ hai là cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ CDR là cổ phiếu thứ nhất là nó là công ty con của tập đoàn Viettel và xây dựng công trình mà nó là cái công ty và cái cổ phiếu này nó có một cái quy luật là lượng để tích lũy càng nhiều tức là tích lũy dài tức là lượng đủ chất đổi thế thì nếu mà tích lũy dài thì cổ phiếu nó không thể tăng 10 phần trăm 20 phần trăm 30 phần trăm nó phải tăng vài trăm phần trăm cái đầu tiên chúng ta thấy là cổ phiếu đã tăng khoảng 100 phần trăm rồi nhưng thực tế là nó tích lũy rất là dài chứng tỏ là đã có một cái cái cái, cái thời gian để tích lũy tăng lượng rất là nhiều nên chính vì vậy thì cổ phiếu nó cần nhiều thời gian hơn cái thứ hai là trong cái tình, tình trạng mà chúng ta thấy là à, thị trường thì chúng ta biết rằng là những cái công ty nào có quản trị rủi ro tốt công ty nào có gì ạ có uh, con người tốt văn hóa tốt thì công ty đó sẽ gì ạ là những công ty hàng đầu nên cái công ty này nó cũng là cái công ty mà nó áp dụng công nghệ khá lớn và thực tế hiện tại nó so với những cái công ty mà uh, việt chúng ta gọi là công ty vừa cùng là CDR nhưng cùng là lĩnh vực nhưng có thể là đây là một công ty mà có lẽ là nó đang được uh, so với những ngành khác mà tốt nhất nên chính vì vậy thì chúng ta uh, không có nhiều thời gian để phân tích cổ phiếu này nhưng tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là sau khi bị rũ bỏ gần như từ trên này xuống hết vì bao cổ phiếu này hồi phục với khối lượng lớn lớn rất là lớn khủng khiếp luôn ạ khối lượng lớn tức là cái nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà đầu tư hướng dưới bị rũ hết rồi thì Dũng có một cái gọi là có một cái mô hình gọi là mua sớm đầu tiên chúng ta sau quá trình đi lên thì có đây gọi là pha A nếu anh chị em đã biết cái cái đây là Dũng gọi là pha A sau pha A giảm rất mạnh thì nó có thể gọi là pha B pha hồi và sau pha B nó hình thành pha C Đấy, một số anh chị em đã có thể biết rồi học đây là một cái cái khóa học uh, đầu tư uh, mua sớm đấy pha A này sau đó pha B này và pha C là pha gì ạ à? và trong cái pha C này nó có nhiều trường hợp nó rũ rũ tức là rũ rũ bỏ thì nó là cực, cực kỳ tốt thì sau khi rũ bỏ thì địa, địa điểm này điểm xác nhận thì điểm này mua an toàn nhất ok tại sao một số bạn thì bảo sao không mua ở dưới này thực tế chúng ta có thể mua điểm này ok ạ chúng ta có thể mua điểm này ok thì nếu bạn mua của điểm này thì nó là một cái nguyên lý khác nhưng đây là cái cái nguyên lý mà Dũng thấy rằng là với các nhà đầu tư với chúng ta là là an toàn câu hỏi đặt ra là cái cổ phiếu này nó có rủi ro hay không thì khẳng định là nó có không cổ phiếu nào nó không có rủi ro cả những cái rủi ro là bao nhiêu rủi ro 50 phần trăm hay 60 phần trăm hay là rủi ro là bao nhiêu rủi ro 10 phần trăm có chuyện ở đây là 10 phần trăm là 20 phần trăm thì những cổ phiếu này nó có rủi ro nhưng rủi ro là rất thấp anh chị em nhé nên chính vì vậy thì hôm nay là chúng ta mua là điểm mua an toàn đúng không cổ phiếu này nó có gì biên độ của nó là bao nhiêu biên độ nó lỗ là lỗ 50 phần trăm được là được 50 phần trăm nên chính vì vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái điểm rất an toàn nếu trong giờ nó bị xấu thì chúng ta bị cắt thì ờ, chúng cũng thấy rằng anh chị em có thể nên cắt theo một tỷ lệ như này mới học thì anh chị em nên cắt tỷ lệ 5 phần trăm cắt một nửa Đấy, Dũng thì Dũng cắt 4 phần trăm 3 phần trăm nó cắt rồi 5 phần trăm bán 1 phần 2 nếu có bị lỗ là bán 1 phần 2 tại sao lại bán lại không mua thêm đơn giản thôi tại vì chúng ta không bao giờ để cho cái khả năng thua lỗ của chúng ta nó quá có số lớn tại vì lớn thì chúng ta sẽ không thể nào lấy lại được vốn nên đầu tư mà thành công ấy, những ông nào đầu tư thành công đấy 10% bán nốt tức là chúng ta thoát ra đây trường hợp xấu nhất trong trường hợp mọi trường hợp xấu thì đây là những cái thời điểm mà Dũng mua đây cổ phiếu này Dũng đã mua này mua đây này sau đó thì vùng này bán và mua lại này đấy chúng ta thấy không là mua bán rất là bây giờ chạy chạy lại mua lại lại mua lại đây đấy, các bạn thấy không ạ tức là rõ ràng một chiến lược như này thì chúng ta cưỡi lên những con sóng rất khổng lồ cưỡi lên theo xu hướng thì lúc này chúng ta mới có tiền chứ còn cưỡi lên theo kiểu như là nó đang đi nghịch cảnh trong đó chúng ta bị thua lỗ trong đó chúng ta bị gì ạ à, thế là chúng ta bị bị sai thì rõ ràng thị trường nó nhấn chìm chúng ta chúng ta chết một cách ờ, thiếu hiểu biết không cái chết cái chết mà thiếu hiểu biết là cái chết mà thực sự là chết mà nó rất là, là nguy hiểm gọi là nếu mà nói nói thực ra trong đầu năm thì không không nói những cái từ nó nó nó thiếu không tích cực nhưng tuy nhiên thì chúng ta làm gì chúng ta phải đo lường được phải đo lường được cắt lót tại sao phải cắt lót 5 phần trăm có thể 4 phần trăm có thể bao nhưng mình rõ ràng tại vì chúng ta rõ ràng chúng mới đo lường được à, em cắt lót khoảng từ 5 đến 10 phần trăm thì khoảng là không đo lường được không đo lường thì không làm được cái tiềm thức chúng ta thông minh lắm nếu chúng ta làm thì mà nó cứ khoảng khoảng nên anh chị em thấy rằng là những gì mà chúng ta cứ nói là khoảng khoảng là ờ, nếu thế nọ thế kia mà trong trong một cái gì nó cứ chung chung thì tất cả những điều đó nó không có giá trị đầu tiên chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu CR đấy thì đến những ý kiến này là cái anh chị em có thể thấy rằng là uh, chúng ta cứ thử xem là xem là là thị trường thì rõ ràng là cái chỉ số vn 30 thì hôm nay nó cũng chưa đạt được khối lượng như mong mong đợi rồi ờ, chúng ta cũng phải để ý một chút ạ chỉ số vn 30 thì rõ ràng hôm nay nó cũng chưa đạt cái khối lượng mà mong đợi đấy thì dũng đã nói rằng là khi mà khối lượng nó quá thấp mà nó gì ạ à? cho nó nhớ là quá thấp mà nó lại kéo vào cuối phiên à cho nó nhớ này hôm qua có ai ai nghe comment cái á tại vì chúng ta phải ôn lại thì á khối lượng nó thấp mà nó có ờ, vào cuối phiên thì sao anh chị em có thể ôn lại một chút ạ tại vì rồi hôm qua dũng có chia sẻ một cái phần đó là nếu khối lượng thấp à, kéo lên một khối lượng thấp và lại là cuối phiên thì sao đấy thì chúng ta phải hiểu rõ rằng là mỗi kịch bản mỗi một cái gì à, cái cái đặc điểm của nó nó như nào tại vì cái này ấy, thực tế là ừ, Dũng nói các bạn đặc biệt là những bạn đã đang xem theo dõi của Dũng không ai nói cho bạn đâu tập tí thậm chí là họ không biết nói cho bạn đâu nên chính vì vậy thì tất cả những kênh của Dũng ấy, nó mang tính trực tuyến rất là cao nó là cái trải nghiệm rất là cao nhưng nó không mang tính chất chung chung anh chị em nhé nó không mang tính chất chung chung nó nói là nó rõ rõ ràng nên khi mà chúng ta nghe ở đâu chúng ta thấy rằng là nó chung chung ấy, thì nó không mang lại giá trị cho chúng ta tại vì cái gì nó chung chung làm gì em cũng làm chung chung tức là kiểu bản thân chúng ta không biết thì chúng ta mới nói được chung chung còn nếu mà biết thì nó không phải chung chung cả nên đấy là cách thức để chúng ta hiểu rõ rằng là làm gì nó phải rõ rõ ràng càng rõ ràng càng càng tốt ạ thế thì chúng ta sẽ biết rằng là khi mà đây là những cái gì ạ nó lên là lên từ đầu phiên đấy khối lượng thì nó nó cũng chưa phải đạt lắm nên rõ ràng là chúng ta cũng không có gì phải quá lo lắng trong cái việc một khối lượng thấp ở đây tại vì nó cũng đã có sức mạnh từ đầu phiên rồi thế bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta phải đi tìm những cái thang cổ phiếu nó an toàn chứ đúng không với tìm an toàn thế giới di động à, hôm qua chúng ta cũng thấy là thế giới di động phân tích phân dung phân tích vậy thế giới di động có an toàn không mới hỏi thế giới di động có an toàn không anh chị em theo anh chị em thế giới Ấn Độ hôm nay có an toàn không bây giờ chúng ta sẽ phải phân tích về thế di động một chút đúng không à, bây giờ chúng ta vừa học vừa rồi thế giới an toàn khóa nào thế thì bây giờ chúng ta học thì chúng ta cũng phải hiểu rõ được về thế giới di động thì nếu trong trường hợp thế giới nó gì ạ rõ ràng thế giới di động nó sẽ bị ảnh hưởng về gì như covid như này là nó bị ảnh hưởng đúng không rõ ràng covid nó bị ảnh hưởng nhưng bây giờ nó làm sao nó đã gì ạ khi mà covid nó ảnh hưởng nhưng rõ ràng là nó cũng đã đưa cái công nghệ mới vào nó đưa công nghệ mới vào nó đưa rất nhiều thứ khác vào đặc biệt nó cái mảng mảng thứ nhất là mảng mảng bách hóa xanh ấy, là cái ba mảng nó mang cái thực phẩm nó đỡ được cho thế giới rộng khá nhiều thứ hai là tết này thì chúng thể là dù thế nào nữa cái nhu cầu về gì ạ nhu cầu về về về mua bán tết ở Việt Nam chúng ta cũng không bị ảnh hưởng quá quá lớn nên chính vì vậy thì chúng ta rõ ràng là thế di động là một cái ở đây chúng ta thấy là nó sẽ sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn và đây chính là ờ, phản thị trường nó phản ánh chứ không phải là chúng ta nghĩ thị trường nó phản ánh thế thì thị trường nó phản ánh như thế nào thì chúng ta cần phải phân tích chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta không phân tích thì chúng ta làm sao biết được là thì nó phản ánh như nào thứ nhất là chúng ta thấy là xu hướng của thế giới di động à, thứ nhất là chúng ta xu hướng di động nếu mà nó là gì thì chúng ta cần phải hiểu rõ nó là một ngành bán lẻ đó là nó là một ngành bán lẻ à, ngành bán lẻ cái bán lẻ cái gì thì bây giờ chúng ta không có đủ thời gian để phân tích cả một cái cái cái bán lẻ nữa nhưng quan trọng là chúng ta thấy là cái thị trường chung này nó đang giảm rất mạnh thì thế giới rộng không giảm nó chưa chạy hết chu kỳ đấy, cổ phiếu này nó chưa chạy hết chu kỳ nó không giảm cái thứ hai là nó đang có dấu hiệu vượt qua đỉnh 52 tuần cổ phiếu mà vượt qua đỉnh 52 tuần thì đúng là cả đời này chúng ta thấy rằng đầu tư mà mà không nắm được cái này đó thì tốt nhất là đừng có đầu tư tại vì nhiều nhà đầu tư mà không biết là khi mà cổ phiếu nó vượt qua đỉnh để sợ hãi lại cuối cùng lại lại bảo ô cổ phiếu nó vượt qua đỉnh nó vượt qua đỉnh 52 tuần thì đấy là cổ phiếu KDC chúng này ạ tất cả những cổ phiếu thành công nhất là cổ phiếu mà nó phải vượt qua cái đỉnh đỉnh một năm của nó ít nhất là đỉnh một năm của nó tại vì cái đỉnh một năm của nó là cái đỉnh mà chúng ta thấy rằng là nó là cái đỉnh mà vô tuyệt vời nói chung là quá tuyệt vời trong cái đỉnh tiền nó là nó phải có một cái gì đó nó nó một cái dòng tiền lớn tham gia vào có những cái đỉnh một năm nó sẽ chết anh chị em nhá có những một đỉnh một năm nó sẽ tiếp lũy xuống nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ là cái đỉnh một năm nó có đang tích lũy đang phân phối khi mà nhiều cổ phiếu nó đến đỉnh một năm là năm phân phối nhiều cổ đỉnh cổ phiếu đỉnh một năm là nó tích lũy nên bây giờ chúng ta cần phải hiểu rõ hơn là nó tích lũy năm phân phối thế thì hôm nay chúng ta thấy là đây là một món quà dành cho anh chị em chúng ta cần nhìn vào xu hướng của nó là trung hạn dài hạn ngắn hạn mọi cái đều tốt cả đúng không mọi cái đều tốt cả thế thì ở đây dũng sẽ tiết lộ cho chúng ta một cái công thức nhỏ nữa công thức này gần như là không tiết lộ bao giờ đúng không các anh chị em muốn biết không công thức này gần như không được vào tiết lộ bao giờ đó là gì ạ khi mà cái phiên hôm nay phiên xác nhận à, phiên xác nhận <clears throat> anh em nhá phiên xác nhận hôm nay phiên xác nhận thì nếu cái khối lượng của phiên này này tăng chúng ta đếm 10 phiên ạ một này hai này ba này bốn những phiên tăng á Đấy, nếu mà nó tăng hơn bao nhiêu ạ thì phiên này nó hơi cao một chút ạ nó tăng cao hơn khoảng độ trung bình 10 phiên thì càng tốt ạ Đấy, trung bình 10 phiên 2 4 6 8 9 phiên lên là 10 đấy chúng ta nhìn này đấy thì nếu mà cái khối lượng nó tăng trung bình cao hơn 10 phiên hoặc là nó nó cao hơn cái gì ạ à? cao hơn cái đỉnh này đấy, thì càng tốt thì bây giờ chúng ta nhìn đấy xem buổi sáng hôm nay à, chúng ta nhìn xem buổi sáng hôm nay thì khối lượng của nó cũng là gì ạ à? cũng có thể gần đạt rồi nên chúng ta có thể kỳ vọng là buổi chiều nó sẽ đạt cái đấy đi điều đầu tiên nếu cái khối lượng này này nó vượt qua những cái vùng này này cái, đặc biệt là những cái vùng giảm thấp nhất này giảm thấp nhất này à, thì nó là cực kỳ giá trị với chúng ta nên chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là cái việc xác nhận với những cái phiên test test tức là cái kiểm tra cung test lần thứ nhất khối lượng lớn test lần thứ hai khối lượng nhỏ hơn cái sự xác nhận như này thì độ an toàn đây là rất cao đây chúng ta nói về độ an toàn đây là cao mua điểm này là độ an toàn cực kỳ cao và thứ hai nữa là gì ạ chúng ta biết rằng cổ phiếu này đang có dấu hiệu vượt qua đỉnh năm hai tuần khi mà thị trường chung giảm cổ phiếu không giảm nhé thị trường chung giảm này cổ phiếu không giảm đấy chúng ta nhìn đấy nó giảm mà nó vẫn là mạnh hơn thị trường thì những cổ phiếu này nó có dấu hiệu trở thành những cái gì ạ à? các bạn có thể trả lời đâu nó có dấu hiệu trở thành cái gì ạ à? hello ạ à? nó nó có gì ạ à? nó là cái gì ạ à? nên các bạn thấy rằng là những cái cổ phiếu mà đạt những cái tiêu chí của Dũng thì cho bạn đầu tư chuẩn thì làm sao mà có thể lỗ được chỉ có hòa là thắng thôi ạ à. chỉ có hòa là thắng thôi ạ à tức là vấn đề lỗ thì các bạn xử lý rồi đúng không ạ lỗ thì các bạn xử lý sáu bảy phần trăm rồi còn nếu mà lãi thì các bạn thấy là các bạn thấy là lãi toàn hàng nhiều phần trăm phần trăm nên cái quan trọng là không phải là chúng ta đầu năm chúng ta vào chúng ta chém gió mà ở đây là cái mà chúng ta rõ ràng về tiêu chí đúng không rõ ràng rất rõ ràng về tiêu chí chứ không phải là đấy, thì nó sẽ trở thành siêu cổ phiếu thế thôi cần gì phải phân tích nhiều không phải phân tích nhiều làm gì cho nó mệt ạ đúng không Hoa là thắng hòa phát đấy Hoa là thắng chứ không phải là tức là hòa chỉ có hòa một thắng thôi tại vì lỗ thì chúng ta đã, đã cắt rồi còn lãi thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ phải đấy. nên nhiều anh chị em biết rằng là khi mà Dũng chia sẻ về danh mục thì mọi người hỏi là thế thì nếu mà ông ờ, ông giỏi rồi thì tại sao ông lại lại không đi đầu tư mà ông lại tiếp tục là gì ạ tiếp tục ờ, theo kiểu như là lên đây để chém gió làm gì thế anh chị em là các anh chị em có cái đầu đúng không ai cũng có cái đầu đơn giản nhất là chúng ta lên đây chúng ta chúng ta xem chúng ta đo lường đó, đo lường được tại vì nếu mà dũng đã chia sẻ tất cả những cổ phiếu mà dũng đưa ở đây ờ, public nó thành công thì chắc chắn là dũng không thể nào bỏ qua những cổ phiếu đó được đơn giản thôi tại vì chúng ta thấy là cái số lượng cổ phiếu dũng đưa nó không nhiều nha đưa cổ phiếu nào nó không nhiều nhưng phần lớn đưa khoảng độ 10 cổ phiếu thì nó phải đến chín cổ phiếu là nó mua mua điểm mua chứ không phải là lúc nó chạy rồi mua xong thì để trong ba bốn phiên hay là một tháng sau nó chạy thì nó nó nó được thì nó lại không không đúng mà bao giờ nó cũng cần phải cái thời điểm cái thời khắc nó là cái quan trọng thế thì chúng ta xem là thế thì bây giờ thế giới di động chúng ta cái cổ phiếu tiếp theo chúng ta phân tích một vài cổ phiếu để chúng ta DGC cổ DGC hôm nay sao cổ phiếu DGC như nào anh chị em thấy không ạ anh chị em thấy là đây là một cái mẫu hình rất là quan trọng mẫu hình nền đúng không ạ một trong những mô hình mà chúng ta thấy là thực sự là nếu bỏ lỡ những cổ phiếu như này thì thực sự nói rằng là rất là đáng tiếc đúng không anh chị em đấy nếu anh chị em bỏ lỡ những cổ phiếu này là, là thực sự là đáng tiếc với chúng ta bởi vì có thể là khi mà cổ phiếu nó chạy nó rút nha nó chạy nó rút bắt đầu nó bước vào chu kỳ của nó thì gần như chúng ta không có cơ hội để mua đâu đó, không có cơ hội để mua anh chị em nó nhớ là không có cơ hội để mua nên thực ra là gì ạ thị trường nó luôn luôn nó tạo ra cái sự khác biệt nha tự sự khác biệt giữa nhà đầu tư cá nhân và đầu tư tổ chức nhà đầu tư cá nhân thì suốt ngày chỉ ờ, mong là ăn tiền lẻ thôi còn tổ chức thì bao giờ nó phải ăn tiền lớn nên chính như vậy thì chúng ta phải có tư duy của tổ chức chứ không phải tư duy của cá nhân nếu anh chị em vẫn tiếp tục tư duy cá nhân vào vẫn đi xem những lúc kín lúc hở để nghe mua bán không hiểu rõ lực nguyên lý hoạt động của nó dũng có public thì anh chị em cũng không mua được nha yeah. public anh chị em cũng không mua được nên chính vì vậy thì anh chị em mình nhớ là đây là một cái mô hình cũng khá là phổ biến thế bây giờ câu hỏi đặt ra là khi nó đi lên những cái điểm mua như này cái điểm mua như này thị trường khi mà điểm mua này, điểm mua an an toàn về cơ bản những thị trường khi mà cổ phiếu nó chưa tích lũy đủ hoặc là quá nhiều người đeo bám thì nó bị gãy nếu về ngắn hạn trong cái vùng này thì đây chúng ta gọi là đáy thứ nhất này và đây là cái đáy thứ hai khi mà cổ phiếu có hai cái đáy như thế này đấy đây là hai cái đáy đây, đây chúng ta gọi là đáy ngắn hạn thôi còn nếu mà đây là một cái dạng nền trên nền những cổ phiếu dạng nền trên nền thì nó sẽ là những siêu cổ phiếu thế thì khi mà chúng ta nhìn được cái đáy ngắn hạn này nó bị gãy như này gãy rũ bỏ toàn bộ như này trên cái vùng hỗ trợ này mà không ai bán ra không một ông nào bán ra đấy không một ông nào bán ra thế thì nếu mà cổ phiếu bị gãy mà không một ông nào bán ra chứng tỏ là cái lượng cung nó có đâu mà để bán ra chỉ một vài các nhà đầu tư yêu ông vía nhà vai ông đầu tư gọi là mua quá cao hay là sợ chết thì có thể bán ra bởi vì thị trường nó giảm sàn liên tục thì sợ chết là đúng thôi mình cũng sợ chết đừng có nói là các nhà đầu tư mà không biết gì nên chính vì vậy thì việc bị bán ra là chuyện rất yếu xảy ra nhưng bán ra khối lượng lớn hay khối lượng nhỏ thì chúng ta cần phải đo lường được lớn thì sao nhỏ thì sao và sau khi nó gì ạ thị trường quay trở lại nó là những cổ phiếu mạnh nhất thị trường thì đây chính là những cái gì ạ yeah. Dạ điểm mua có độ an toàn cao nếu anh chị em thấy rằng là chúng ta mua ở những cái điểm cao như thế này dù là anh chị em thấy rằng là nó là rất là cao thôi thì chúng ta thấy khả năng chết chóc của chúng ta đang ở đâu đơn giản thế thôi khả năng chết chóc tất cả mọi thứ nha Dũng vẫn nói anh chị em là mọi thứ nó đều có rủi ro rủi ro bao nhiêu rồi rủi ro năm phần trăm mười phần trăm hay là rủi ro năm sáu phần trăm tất cả mọi thứ nó đều có rủi ro nhưng rủi ro chúng ta kiểm soát được anh chị em hiểu rủi ro kiểm soát được hay rủi ro không kiểm soát được thì đó chúng ta chơi đề lô là rủi ro không kiểm soát được nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải biết rằng là tại sao chúng ta cần phải trong cái rủi ro chúng ta biết được kiểm soát được thì những cái điểm mua như thế này thì thứ nhất độ an toàn rất là cao bởi vì nó đã có một cái gì ạ à? đây chúng ta nhìn này nó đã có một cái phiên rũ bỏ này sau khi hồi phục này lên đến đỉnh là nó có phiên rũ bỏ khi mà rũ bỏ xong là nó hồi như này thì nó lại là cái an toàn hôm trước chúng có nói rằng là nếu cổ phiếu này nó tích lũy ở vùng này này đấy, các bạn nhớ nó đẹp thì nó chạy như thế này thì nó là mua gần như là 99 phần trăm là thành công còn bây giờ nó, nó nó nó bỏ qua giai đoạn này nó mạnh hơn bỏ ra này thì đây cũng là một cái cái thời phần thưởng dành cho những ai kiên nhẫn và theo đuổi những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là không phải lúc nào nó cũng xuất hiện đâu ạ ok chúng ta còn rất nhiều một vài cổ phiếu nữa chúng ta thử xem là một số anh chị em hỏi thế thì chúng ta sẽ phân tích một vài cổ phiếu như PNG ạ thì theo anh chị em PNG cổ phiếu này thời điểm này nó có an toàn không đấy chúng ta sẽ nói PNG ạ đấy chúng ta thử phân tích PNG trước ạ đúng không anh chị em có thể chia sẻ một khác cái góc độ nào đó thì nhìn ra biết ngay chứ không phải là bây giờ chúng ta cứ ờ, xu hướng chu kỳ này xu hướng tốt này chu kỳ tốt này ngắn hạn tốt này thì nếu cổ phiếu này thì hôm nay chúng ta có mua không và độ an toàn nó cao không đấy độ an toàn cao không thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn hôm ban nãy chúng ta là đây là những cái điểm khối lượng rất lớn đúng không hai này bốn sáu một này cho đếm lại một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín trong 9 phiên khối lượng nó chưa cao nhất trong 9 phiên hoặc 10 phiên ở đây chúng ta đặc biệt những điểm sâu nhất này nó chưa thể hấp thụ toàn bộ số lượng ở đây chúng ta có thể mua ở đây một phần bởi vì để nó vượt qua đây là cái vượt qua cái khối lượng lớn như này đây khối lượng đỉnh khối lượng lớn có lẽ nó cần phải test lại nên rõ ràng là không phải cái cổ phiếu nào chúng ta mua có thể test lại xong nó mua lại chúng ta mua lại sau không có gì gọi là muộn cả vấn đề ở đây là chúng ta gì ạ trong cùng các nhóm cổ phiếu các món ăn đó nó các món ăn chúng ta cần phải gì ạ phải ăn những cái món nào nó đến tức là chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta cứ ăn tất cả các món đúng không tất cả các món thì nó gì ạ nó sẽ không không không không không đủ hết rồi bắt buộc chúng ta cần phải gì ạ đã chơi đầu tư về cổ phiếu dẫn đầu muốn cổ phiếu kiếm được một nghìn phần trăm lợi nhuận thì phải mua cổ phiếu dẫn đầu mua được siêu cổ phiếu mua cổ phiếu tốt nhất và độ an toàn thấp nhất à độ an toàn tốt như lại độ an toàn gì ạ cao thực ra chúng ta đang thấy có một cái cái cái cái tư duy rất là ngược là chúng ta mua những cổ phiếu gì ạ giá rẻ nhưng thực ra là độ an toàn lại là là thấp nhất tức là cái độ rủi ro là cao nhưng thực ra chúng ta mua cổ phiếu tốt cao tại vì những cổ phiếu dẫn dẫn dắt là những cổ phiếu mà an toàn rất là cao nhưng độ an gì ạ tức là rủi ro là rất thấp nhưng độ tăng trưởng rất là cao nên đến nó hơi bị ngược một chút so với tư duy của rất nhiều anh chị em ok chúng ta sẽ tiếp tục thêm khoảng độ một vài cổ phiếu nữa hai cổ phiếu nữa tại vì trong cái chương trình này chúng ta phân tích sâu nên rõ ràng là chúng ta không thể nào phân tích quá tràn lan được anh chị em hiểu không ạ Nhưng mà chúng ta phân tích tràn lan thì dẫn đến là chúng ta sẽ tóm lại là chúng ta cái gì chúng ta muốn ăn đấy thế cổ phiếu gì ạ cổ phiếu mv HG à, cổ phiếu này ok cổ phiếu này sao anh chị em thấy cổ phiếu này sao chúng ta lại học lại quay trở lại một cái cổ phiếu này ạ anh chị em để ý một chút ạ đúng không cổ phiếu này thì nếu mà nhìn về góc độ nào đó thì cổ phiếu này cũng tích cực đúng không chúng ta sẽ đợi thêm để chúng ta có điều kiện để gì đây là một dạng mẫu hình gì anh chị em có thể comment đúng không ạ nó hình thành mẫu hình gì mẫu hình xu hướng chúng ta cần phải nắm được xu hướng này xu hướng xu hướng này xu hướng là gì mẫu hình là gì đấy chúng ta nhìn để ý một chút ạ xu hướng là gì mẫu hình là gì thì anh chị em nhớ nhá cái cổ những cái cổ phiếu này đầu tiên chúng ta thấy là cái, một cái một cái nhịp tăng rất là mạnh đấy cổ phiếu bất động sản đây chúng ta đây là cổ phiếu đây đang là đỉnh năm hai tuần đỉnh năm hai tuần đấy. giá 100 những cái cổ phiếu mà khi mà nó vượt qua được cái đỉnh 100 này cái giá 100 này tới đây nó tích lũy nó vượt qua nó lên 120 130 Ô, đầu tư trong vòng một thời gian ngắn mà lên được 20 30 phần trăm với số tiền lớn thì có được có sướng không ạ anh em thấy không ạ tức là nếu mà bây giờ chúng ta nhìn về góc độ nào đó mà trong một thời gian ngắn mà chúng ta kiếm được 20 phần trăm cần gì phải đợi quá lâu đúng không à, thì một số anh chị em ở vai đầu vai ok cũng là tuyệt vời còn một số thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn trong cái kiểu phân tích này vai đầu vai đúng không đây là vai ở đây là cái vai bên đấy. À, thì khi mà cái vai này cái quan trọng là cái nó rũ bỏ rũ hết bọn nhóm nhỏ này này rũ sạch rồi rũ sạch hết rồi đấy, thì cái quan trọng đây này đến đây là tích lũy ở đây chúng ta có thể theo cái hai cái cách chúng ta phân tích theo cái mẫu hình nào cũng được một là chúng ta coi như là cái vai và coi bên này là cái vai và chúng ta đợi xác nhận những cái đợt xác nhận như này cổ phiếu ít khi mà nó gì ạ tăng 10 phần trăm lắm nó phải 20 phần trăm trở lên thế mua một cổ phiếu mà tăng 20% thở lên trong dòng thời gian ngắn thì có đáng không đấy là cái mà anh chị em để ý này quan trọng cho nó hiểu này pha thứ nhất là pha A đấy cái này là cái mà bạn nào đã học về gì ạ về khóa vô địch điểm mua sớm các bạn đều để, hôm nay Dũng chia sẻ public đấy cái thứ hai là pha này pha B pha A giảm thì bắt đầu là pha B nhưng quan trọng là cái pha C này nó phải có rút bỏ rút bỏ nên pha C pha đi ngang rút bỏ và chúng ta thấy là song alpha c này cái mốc 100 này nó có thể mất một hai phiên với khối lượng nhỏ giọt khối lượng thấp nhỏ giọt thế nào là nhỏ giọt đây chúng ta xem là cái cổ phiếu này nhỏ giọt là khối lượng bao nhiêu để à đây chúng ta nhìn này những đợt nhỏ giọt này Đấy. hoặc là cái đợt sau này chúng ta xem là nhỏ giọt nó như nào Đấy. như này nó nhỏ giọt Đấy. đo cái lượng đo lượng nhỏ giọt của nó để chúng ta biết rằng cái nhỏ giọt cổ phiếu này là bao nhiêu đây là những cái đoạn siết chặt này Đấy. chúng ta sẽ đo lường được cái sự nhỏ giọt của nó và cái việc mà cổ phiếu là tạo ra cái nền này thì đây cũng là một cái cơ hội để dành cho anh chị em nhưng không phải hôm nay nhá một vài hôm nữa anh chị em không nên rõ ràng là có những cái món ăn mà chúng ta để gì ạ để rất là dài nhưng một số anh chị em ở tách cốc tay cầm ừ, cốc tay cầm nó không cốc tay cầm nó về 7 tuần nếu nó hình thành được gọi mô hình cái chén đúng không mà tay cầm mà khối lượng nó giảm sâu như thế thì không gọi là cốc tay cầm được không thể gọi không nhỉ cỡ tay cầm được nên anh chị em này thì mỗi một cái mẫu hình ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta diện nó giống như chúng ta đọc cái bút này cái ông cái ông thì bảo gì ạ đây là cái bút thì có người thì con chó nó bảo là cái gì ạ cái cái gì ạ nó bảo là cái cái cái đồ chơi của nó cái quan trọng là gì ạ chúng ta hiểu bản chất của nó là gì thôi thế thì cốc tay cầm hay là cái bút hay là bất cứ cái gì đó đa phần chúng ta đọc một cái mẫu hình là chúng ta không hiểu bản chất mà chúng ta chỉ đọc nhìn thấy nó giống tay tay cầm thì chúng bảo tay cầm nhìn thấy hay đáy chứ là hay đáy nhìn thấy gì ạ nó là môi nhìn nào có nữa. quan trọng là chúng ta hiểu bản chất anh chị em không tất cả mọi thứ gì ạ năm phải nằm trong bản chất nằm về nguyên lý nguyên lý hoạt động của nó nguyên lý được ba nguyên lý quan trọng đó là cung cầu đúng không? cung cầu nỗ lực thành công và nhân quả ba nguyên lý đấy trong đầu tư đó là ba nguyên lý quan trọng nhất ok nên rõ ràng là anh chị em thấy rằng là trong những phân tích của Dũng thì Dũng đều nắm rõ được nguyên lý thứ nhất là trong cái quá trình giảm này giảm rất mạnh cái việc mà thị trường giảm với những này thì khi nó vẫn xu hướng chung này dài hạn ngắn hạn nó vẫn đang là ok khi mà thị trường giảm nó do thị trường chung nó giảm mạnh thì cái đầu tiên chúng ta thấy là đây là quá trình giảm sau khi giảm xong thì chúng ta thấy nó đã có một khối lượng lớn tham gia vào cái lượng này không phải là mới cái ông nhỏ lẻ tham gia được cái nhóm nhỏ lẻ không làm dám làm những điều đó đâu chỉ nhóm nhỏ lẻ chỉ tham gia một tí thôi ít thôi còn không thể nhiều được thì đây chúng ta gọi là trong cái phân tích của Dũng á, khi mà cổ phiếu mà nó đã giảm và nó tạo ra bật sức bật lớn như này đây là dòng tiền của các tổ chức dòng tiền của boy dòng tiền rất lớn nhưng quan trọng là sau khi nó hồi gặp phía trên này phía trên này này có quá nhiều các anh chị đã bị kẹt ở đây thua lỗ và phải cần phải bán ra và có quá nhiều một lượng nhỏ cũng bắt đầu nhảy vào bắt đáy đây vì nó gặp cái vùng hỗ trợ họ cũng bán ra và những nhịp bán này nó là cái dũng một phát nữa và khi hữu một phát nữa thì chúng ta cần thấy rằng là cái định tích lũy ở đây nó sẽ giúp chúng ta thấy rằng là đó là một cái cổ phiếu của chúng ta cần quan tâm và chúng ta biết rằng là sau cái nhịp này chúng ta kiếm được một lợi nhuận rất là khá sau đó chúng ta lại nhảy vào mua uh, ờ, VHM thế thì rõ ràng chỉ trong vòng khoảng hai đến ba tháng thôi nếu mà làm tốt thì chúng ta có thể kiếm được 3 đến 50 phần trăm thế này là sau đó một chu kỳ cũng đợi du lịch nghỉ ngơi một thời gian sau đó thì thị trường nó đã có sóng mới chúng ta vào chứ không phải là cứ đắm chìm mua bán suốt ngày trên thị trường không có chuyện đó đầu tư nó là có giai đoạn nghỉ ngơi có giai đoạn mà chúng ta gì ạ có giai đoạn tham gia nên cái việc nghỉ ngơi hay giai đoạn tham gia chúng ta cần phải nắm rõ được cái xu hướng nắm rõ được chu kỳ nắm rõ được cái từng phân khúc cổ phiếu chứ không phải là chúng ta cứ vào chúng ta mua xong rồi đợi xong rồi đợi đợi đến dài cổ ra mà cổ phiếu không lên thì dẫn đến là thực sự mất chi phí cơ hội mất chi phí thời gian mất rất nhiều cái nên các chương trình mà Dũng chia sẻ như này anh chị em thấy là mọi thứ Dũng đều nắm rõ là phải nắm rõ nguyên lý của nó nắm rõ được cái quy trình nắm rõ được cái sự vận động của nó lúc đó chúng ta mới ra thị trường nên đầu tư mà không nắm rõ được thì bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vừa rồi Dũng muốn nói chuyện với bạn bạn bảo bạn đâu đầu tư một tỷ lợi nhuận thì khoảng độ 15 10 đến 15 thì Dũng thấy rằng là lợi nhuận 15 phần thực sự là là quá thấp và chúng ta thấy bỏ lỡ bao nhiêu chi phí cơ hội nhưng đây là cũng là may mắn có bạn thì bị thua lỗ bị thua lỗ thua lỗ rất nặng luôn nên chi phí cơ hội chi phí vì trí tuệ đầu tư chưa có trí tuệ là đầu tư khôn ngoan nhất còn nếu mà chúng ta thấy là chúng ta đọc sách ok tuyệt vời đọc thì chúng ta cũng phải ba cấp độ biết hiểu và hiểu tại sao để cho chúng ta mô phỏng được cái cái cái cái nguyên lý hoạt động của nó nên tất cả anh chị em thấy rằng là việc của chúng ta hiểu rõ được cái nguyên lý mô phỏng những người thành công nó sẽ giúp chúng ta đi được gì ạ rất là nhanh và chúng ta không phải mất 10.000 giờ để thành công chúng ta phải mất 10.000 giờ cơ mà mà bây giờ chúng ta không muốn mất một cái gì mà chúng ta lại muốn thành công ngay thì điều đó không xảy ra đâu à, cổ phiếu kinh đô thì cổ phiếu này thực ra là hôm nay cổ phiếu về góc độ nào đó thì khối lượng hôm nay nó cũng đạt Đấy, chúng ta nhìn này hôm nay khối lượng của nó thì cũng đạt là 796 đây chúng ta nhìn thấy kinh đô là cũng đạt được khối lượng Đấy, về khối lượng giao dịch thế khi mà kinh đô đạt được khối lượng giao dịch nhưng cái việc mà xác nhận nó lên nó chưa rõ ràng nha xu hướng để vượt qua đỉnh nó chưa rõ ràng và đây là cổ phiếu mà cũng là cổ phiếu mà theo dũng thì cũng cần phải theo dõi đặc biệt bởi vì những cái đợt dòng tiền lớn họ đã tham gia vào rất nhiều đây đây là những dòng tiền lớn họ tham gia vẫn nhiều cái thứ hai thì trường giảm thì nó cũng không giảm thứ ba là tôi đang cần một cái sự thì sự rõ ràng hơn để trước khi xác nhận các bạn có thể quay trở lại một cái cổ phiếu như này để các bạn có thể thấy được tại vì có nhiều lúc thì các bạn sẽ thấy là tại sao Dũng lại hay nói lại cổ phiếu ở giai đoạn trước đây Đấy. khi nó lên nó vẫn rất là lằng nhằng lằng nhằng trong khi nó xác nhận cái nó tăng cái thì lúc đấy chúng ta đang hít khói đúng không đấy, nên chúng ta không quan tâm đến cổ phiếu chúng ta bị hít khói nên nó khi nó lên tiếp giáp với cái vùng à, vùng đỉnh cũ của nó thì nó cũng được rất nhiều các nhà đầu tư nhỏ lẻ chăm sóc chăm sóc mãi nó không lên được thì bây giờ buồn chán buồn chán thì kệ vấn đề là gì ạ tất cả khi mà nhà đầu tư buồn chán nhất là lúc mà thị trường cổ phiếu lại tăng đơn giản thôi đấy là nguyên lý rồi Đấy, thì tất cả những cái điều đó anh chị em cần phải hiểu nguyên lý thôi còn không hiểu nguyên lý thì chúng ta không nắm rõ được các bước nó vận động ra sao nên anh chị em thấy rằng là trong tất cả những cái chương trình mà Dũng chia sẻ thì Dũng cố gắng là để cho chúng ta nắm rõ được những cái nguyên lý hoạt động của từng cổ phiếu hay là cổ phiếu cổ phiếu VRM nó trần thực ra cổ phiếu VRM nó trần thì nó sẽ có hai cách để anh chị em thấy là thực tế là chúng ta biết rằng cổ phiếu này giảm rất mạnh khi cổ phiếu giảm mạnh đây chúng ta thấy đáy thứ hai này đáy thứ nhất này đáy thứ hai thực ra đây không phải là mô hay đáy nhá khi mà cổ phiếu nó nó cắt cái đường SMA 50 đi lên khối lượng và tăng mạnh thì thường nếu mà anh chị em bắt đáy hay là mua theo kiểu dạng nó rủi ro hơn một chút thì chúng ta vẫn phải tham gia vùng này thì đây là một cái, cái cách phân tích khác thì Dũng sẽ cố gắng là trong thời gian tới Dũng sẽ hướng dẫn cho anh chị em là cách để gì ạ mua bán Đấy, mua sớm đây là một cái chương trình mà Dũng uh, sẽ ra ra trong thời gian tới là chúng ta mua cổ phiếu là mua sớm sớm hơn bình thường thay vì chúng ta mua theo truyền thống thì chúng ta mua sớm hơn bình thường và khi mua sớm bình thường thì chúng ta sẽ có một cái lợi thế hơn những các đầu tư khác đây là một chương trình mà có thể sắp ra tới và Dũng sẽ public để cho anh chị em thấy rằng là chúng ta đo lường được đo lường được thấy kết quả chứ không phải là mang tính chất là là là theo kiểu như là đoán già đoán non tại vì những cái gì mà đoán già đoán non anh chị em không có kiến thức không có trải nghiệm không có kinh nghiệm thì chắc chắn chỉ có có có có có thua lỗ thôi nên tất cả những cái chương trình mà Dũng muốn gửi đến anh chị em đặc biệt là những anh chị em đã yêu quý Dũng trong suốt thời gian vừa qua đó là những cái gì nó mang thực sự giá trị nó mang thông điệp truyền cảm hứng này nó mang giá trị để cho chúng ta nhìn thấy những cái nỗi đau thực sự nếu chúng ta không đầy đủ nó chúng ta nhìn thấy những cái gì ạ cái cái cái phương pháp để chúng ta hiểu rõ được thì những cái chương trình đó nếu anh chị em nào nghiên cứu về những nhà đầu tư thành công lớn như là Wickoff hay là chúng ta nghiên cứu về những nhà đầu tư lớn như là uh, Mark một trong những cái uh, bậc thầy đầu tư Mark là học trò xuất sắc nhất là của William Neal hoặc là rất nhiều nhà đầu tư khác nữa thì những cái đấy Dũng tập hợp lại và trong quá trình Dũng phải trải nghiệm khi mà trải nghiệm ra thì chúng ta gì ạ chúng ta mới biết được à, khi mà trải nghiệm ra chúng ta mới biết được chúng ta mới tham gia còn nếu không trải nghiệm chúng không biết được nên ở đây Dũng đã thấy rằng là có rất nhiều cổ phiếu tốt nhưng quan trọng là chúng ta cần phải biết là khi nào nó mới tốt khi nào chúng ta mới mua được đấy thì chúng ta mới tham gia thì có những cổ phiếu thì nó đạt khối lượng nó tăng rất mạnh có những cổ phiếu thì chúng ta thấy là nó không tăng và quan trọng là có quá nhiều cổ phiếu có quá nhiều cổ phiếu mua cùng một lúc quan trọng là chúng ta mua cổ phiếu là tốt nhất thôi ạ à, một lần nữa thì à, xin cảm ơn tất cả anh chị em còn rất nhiều cổ phiếu nữa anh chị em có hỏi thì với cái thời diện à, nhất định thì à, hôm nay Dũng chia sẻ một số cổ phiếu để anh chị em nắm rõ được còn sẽ còn rất nhiều cổ phiếu khác Dũng sẽ à, vào cái dịp khác để giúp chia sẻ nốt để anh chị em có thể nắm rõ được ngoài kiến thức về phân tích cổ phiếu thì còn những, những kiến thức về quản trị rủi ro kiến thức về Vậy chúng ta biết rằng là chúng ta là phát triển bản thân những cái kiến thức này nếu anh chị em nào có tham gia thì có thể tham gia những chương trình những chương trình là đầu tư bí mật đầu tư từ A đến Z đó là chương trình mà phát triển bản thân nói chương trình mà cách để chúng ta xây dựng hệ thống đó chương trình để chúng ta biết tư duy đúng trong đầu tư đó, ờ, chúng ta nắm rõ được cái tiền nó đến từ đâu nắm rõ được các quy luật thị trường nắm rõ được mô phỏng đầu tư như thế nào tất cả những quy luật đó thường chúng ta không được học thường chúng ta không được ai hướng dẫn chúng ta nên chương trình đó được chia sẻ trên cái khóa học đó là bí mật đầu tư đây cái, cái bí mật đầu tư là chương trình mà chia sẻ ai cũng có thể học được nên chính vì vậy thì anh chị em nếu chứ mà chưa học hoặc là đã đầu tư lâu năm mà chưa có kết quả thì nên học cái số đó cái, cái, cái chương trình đó tại vì anh chị em nào đã học rồi thì cũng tin chắc rằng là chúng ta sẽ học được có nhìn thấy được rất nhiều giá trị trong đó ok xin cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay và xin cảm ơn